Bạn có tin vào tình yêu xét đánh không? Bộ phim mình mang đến cho các bạn hôm nay kể về một lão đại mafia khét tiếng, đã trúng tiếng xét ái tình với nàng thơ ngay lần đầu gặp gỡ, câu chuyện về quá trình theo đuổi tình yêu của anh ấy. Nào, hãy cùng mình thưởng thức nhé. Câu chuyện bắt đầu vào 5 năm trước, Massimo đang cùng ba của mình đến bàn chuyện làm ăn ở một căn biệt thự. Thời điểm này Massimo vẫn là một chàng thiếu gia ham chơi, vốn không hề hứng thú với công việc làm ăn của gia đình. Lúc bố anh đang bàn bạc với đối tác làm ăn, anh chỉ đứng bên cạnh dùng ống nhòm ngắm phong cảnh. Tình cờ anh nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp quyến rũ đang chơi đùa ở bờ biển. Rồi biến cố đột nhiên xảy đến, bên đối thủ vì bàn bạc chuyện làm ăn không thành, nên đã cho người xử lý hai cha con Massimo, cha anh bất hạnh không qua khỏi, còn bản thân Massimo cũng bị thương rất nặng. Trong cơn nguy kịch, phảng phất bóng dáng của cô gái xinh đẹp anh đã nhìn thấy trên bãi biển, sâu thẳm trong lòng, Massimo biết rằng hai người là thuộc về nhau. Thời gian trôi qua Massimo từ một cậu ấm ham vui, giờ đây đã trở thành một ông chủ mafia khét tiếng. Dù có rất nhiều mỹ nhân vây quanh nhưng anh cũng chẳng động lòng, anh cho thuộc hạ tìm kiếm cô gái trong mộng, dù đã đi rất nhiều nơi nhưng mà rốt cuộc vẫn không tìm được. Bạn bè đã nhiều lần khuyên anh nên từ bỏ nhưng anh không chịu, rồi ông trời cũng không phụ lòng người có tâm, tình cờ ở một sân bay vào năm năm sau, khi đang ngồi trong xe, anh vô tình bắt gặp hình bóng ấy, người phụ nữ mà anh kiếm tìm mấy lâu nay. Laura hiện đang là giám đốc bán hàng của một khách sạn rất sang trọng, mặc dù rất xinh đẹp và tài năng nhưng cô lại đang gặp vấn đề về tình cảm với bạn trai, hắn ta luôn bận rộn công việc và rất thờ ơ lạnh nhạt với cô, thậm chí cô còn phải tự tìm cách để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhằm cứu vãn mối quan hệ tình cảm của hai người, Laura đã cùng với bạn trai hẹn hò đi du lịch, đồng thời tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 29 cho bản thân. Nhưng trong bữa tiệc hôm ấy, bạn trai cô đã cư xử rất tệ, để giảm bớt cơn nóng giận nên Laura đã bỏ ra ngoài. Lúc này cô lại vô tình va phải anh chàng Massimo, người mà không lâu sau sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô. Hôm sau, khi Laura cùng bạn thân đang tắm nắng, tên bạn trai kia lại trêu đùa cô thái quá. Laura tức giận đẩy gã ta rơi thẳng xuống bể bơi. Trở về phòng, Laura buồn bã rơi nước mắt, để giải tỏa tâm trạng, cô một mình đi dạo trên đường phố ban đêm anh ngờ rằng một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô gái, đánh thuốc mê và bắt cóc cô đi. Tỉnh dậy trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, Laura tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Kinh ngạc hơn nữa là cô thấy được bức tranh rất lớn treo trên tường, người trong tranh kia không ai khác lại chính là mình. Laura cuối cùng cũng biết được người bắt cóc mình, hóa ra lại là người đàn ông điển trai cô gặp ở bữa tiệc hôm trước. Cô tức giận chất vấn anh tại sao lại bắt nhốt mình. Massimo kể rằng anh đã không thể nào quên được cô kể từ biến cố năm xưa, và còn hùng hồn tuyên bố rằng cô là của anh. Laura cảm thấy rất nực cười. Tôi không phải là tài sản của ai cả, Lúc này Massimo lấy ra cho cô xem một sấp ảnh, hóa ra đó là bằng chứng bạn trai cô đã ngoại tình. Dẫu vậy Laura vẫn dự định sẽ rời đi, nhưng ngay lập tức Massimo đã ôm ngăn cô lại. Ngoài ra anh chàng đã cho người thu dọn hết đồ đạc của cô ở khách sạn, để lại một bức thư chia tay cả bạn trai kia và nói rằng cô đã quay trở lại Ba Lan. Anh buộc cô phải ở cùng với mình trong vòng một năm, sau khoảng thời gian này, nếu cô vẫn không có tình cảm gì với anh thì cô sẽ được tự do. Massimo cũng hứa rằng sẽ không ép buộc cô ái với mình, trừ khi cô tự nguyện muốn làm điều đó. Massimo tỏ ra hết mực yêu chiều Laura, cô được thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị, được Massimo đích thân dẫn đi mua sắm ở những cửa hàng sang trọng. Laura không ngần ngại chọn những bộ cánh đắt tiền mà chẳng cần lo lắng đến giá cả, nhưng trong tâm tâm cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội bỏ trốn. Khi đang mua sắm, Laura nhân cơ hội bỏ chạy, cô gặp được hai người cảnh sát, nói với họ rằng cô bị bắt cóc và mong được họ giúp đỡ. Nhưng khi hai người đó nhìn thấy Massimo phía sau, họ chỉ nhẹ nhàng chào hỏi rồi rời đi bỏ mặc Laura. Hóa ra Massimo là ông trùm rất có tiếng tăm ở thành phố này. Biết được việc bỏ trốn là vô vọng, Laura lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô điềm tĩnh hỏi Massimo rằng anh vẫn giữ lời hứa, không ép buộc cô thân mật với anh nếu cô không thích trước. Sau khi nhận được câu trả lời, Laura đã nghĩ đến một kế hoạch rất hay ho, cô ấy đã trang điểm một cách vô cùng xinh đẹp, cố gắng hết sức để quyến rũ anh chàng kia, hòng để anh vi phạm quy tắc trong thỏa thuận. Sáng hôm sau, Laura thức giấc, cô nhận ra Massimo đang nằm ngủ bên cạnh. Trong cơn mơ màng, cô giơ tay ra định chạm vào cơ thể quyến rũ của người đàn ông, nhưng rất nhanh cô đã giữ cho đầu óc lý trí. Mỉm cười liếc nhìn Massimo vẫn đang nằm ngủ, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Laura cởi chiếc váy ngủ trên người ra bước vào phòng tắm. Đập vào mắt Massimo khi anh tỉnh dậy, chính là cơ thể nóng bỏng sexy đầy mê hoặc của Laura. Massimo tiến đến, thân hình đẹp cùng cơ bắp rắn chắc của anh cũng rất hấp dẫn Laura. Hai người vấn nhau một lúc lâu trong phòng tắm, nhưng sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh thêm. Một ngày nọ, khi Massimo đang trò chuyện với đối tác làm ăn, Laura bước đến cùng với que kem trên tay, liên tục làm những hành động khiêu gợi trêu chọc với vị đối tác nọ. Ông ta tỏ ra vô cùng thích thú, còn Massimo thì ghen tuông lồng lộn yêu cầu Laura dừng lại. Rồi khi đi đến câu lạc bộ, Laura cố tình diện một chiếc váy rất quyến rũ, chủ động chơi đùa với một người đàn ông xa lạ ngay trước mặt Massimo. Nhưng cô không ngờ gã đàn ông kia lại muốn sảm sỡ cô, cô bảo gã ta dừng lại nhưng không được. Lúc này Massimo tức giận cầm súng tiến đến cứu Laura. Sau đó cô nàng tỉnh dậy trên một chiếc du thuyền, cô nghe thấy quản gia đang trách mắng Massimo, thì ra gã đàn ông tối qua là con trai của một gia đình rất có thế lực. Với hành động nóng giận tối qua của anh, một cuộc xung đột giữa hai gia tộc rất có khả năng xảy ra. Điều cần làm lúc này là phải từ bỏ Laura. Massimo nghe đến đây bỗng dưng nổi giận, xốc cổ áo ông ta và bảo đừng xen vào việc của mình. Biết rằng mình đã sai nên cô định bước ra nói lời xin lỗi, anh chàng lúc này tức giận nói những lời có chút khó nghe, thế là hai người nổ ra một trận tranh cãi lớn, không ngờ lúc này Laura vô tình ngã xuống biển, Massimo thấy vậy vội vàng nhảy xuống cứu cô, sau đó, anh đã xin lỗi cô về những lời nói vừa rồi, nói rằng bản thân rất sợ mất cô và anh có thể cho cô tất cả kể cả mạng sống của mình. Laura được người đàn ông này cứu thoát hai lần, trong lòng cô cũng đã nảy sinh tình cảm với anh. Khúc mắc giữa hai người được cỡ bỏ thì cũng là lúc tình cảm thăng hoa. Hai người mây mưa với nhau ngay lúc đó. Không lâu sau, Massimo dẫn Laura đến một buổi tiệc hóa trang. Hai người khiêu vũ cùng nhau và đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Bỗng nhiên, một người phụ nữ mặc đầm trắng tiến đến. Đó là Anna, bạn gái cũ của Massimo, cũng là con gái của một ông trùm khét tiếng khác. Đúng ra thì Anna và Massimo chuẩn bị kết hôn với nhau, nhưng vì có sự xuất hiện của Laura nên anh đã chủ động hủy bỏ hôn ước. Anna đe dọa sẽ khiến điều quý giá nhất của Massimo biến mất, sau đó lạnh lùng quay người rời khỏi bữa tiệc. Lời đe dọa của bạn gái cũ làm Massimo nhận thấy hiện giờ Laura ở bên cạnh mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy nên anh đành phải cho người đưa cô trở về Ba Lan, mà chẳng hề đưa ra lời giải thích nào cả với Laura. Sau đó cô nàng buồn bã đi tìm người bạn thân để chút bầu tâm sự. Lúc đầu Laura khoe rằng mình đã có người yêu mới, là một anh chàng giàu có và cưng chiều cô như công chúa. Nhưng người bạn thân đã nhận ra điểm bất thường và ép cô nói ra sự thật. Hóa ra Laura rất buồn bực trong mối quan hệ giữa cô và Massimo, bởi từ đầu đến cuối, cô luôn là người bị động, mờ mịt bị anh cưỡng ép ở bên, đến lúc có tình cảm rồi lại bị đưa về nhà không lời giải thích của bạn thân bèn đưa Laura đi giải tỏa tâm trạng. Đầu tiên đôi bạn cùng nhau thay đổi kiểu tóc mới. Tối hôm đó họ còn ăn mặc xinh đẹp đến ba nhảy nhót. Ở đây, Laura trùng hợp gặp lại tên bạn trai cũ. Gã ta nói lời xin lỗi cô và mong cô tha thứ, hy vọng hai người có thể quay trở lại như trước kia. Dĩ nhiên Laura không đồng ý với điều đó, nhưng gã cũng không bỏ cuộc dễ dàng, thậm chí còn đi theo cô về tận phòng níu kéo. Lúc này giọng một người đàn ông trong phòng vang lên, là Massimo. Nhìn thấy gương mặt hàm hàm sát khí của đối phương, gã bạn trai cũ rốt cuộc cũng bỏ đi. Hóa ra Massimo đã giải quyết xong mối nguy hiểm và đến tìm Laura, hai người đã giảng hòa và thỏa thích mây mưa cho thỏa nỗi nhớ nhung. Sáng hôm sau, Laura thức giấc, cô thấy chiếc nhẫn trên tay của mình. Cách thức cầu hôn của lão đại mafia cũng thật bá đạo mà, nhưng dù sao thì Laura cũng rất hạnh phúc mà đồng ý. Chỗ ngày sau đó của Laura rất ngọt ngào. Bạn trai cưng chiều đưa cô đi dạo phố mua sắm khắp nơi, còn chủ động xách đồ cho cô. Cô cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ mình. Do đặc thù nghề nghiệp của Massimo, nên đám cưới của hai người không thể mời người thân của Laura đến tham dự được nhưng cô vẫn muốn cô bạn thân của mình đến để chung vui. Vậy là dưới sự sắp xếp của Massimo, người bạn thân kia cũng đã đến được nơi này. Khi này đôi bạn thân đang trò chuyện, Laura nói rằng có một bí mật mà chưa nói với Massimo, đó là chuyện cô đã có thai 2 tháng rồi. Cô bạn thân thúc giục Laura nói với chồng sắp cưới, cô bèn gọi điện và hẹn sẽ nói chuyện với anh sau bữa tối. Nhưng chắc Laura không biết, cô không thể chờ được để nói với người yêu, chiếc xe chở cô đi vào đường hầm nhưng mãi không thấy đi ra. Trước đó không lâu, vị quản gia nhận được tin tức tình báo rằng Laura đang gặp nguy hiểm, Ông vội vàng gọi cho Massimo và Laura nhưng không có ai nghe máy, vì lúc này hai người họ đang nói chuyện với nhau. Ông nhanh chóng cho tài xế lái xe quay lại tìm Massimo. Khi quản gia gặp được Massimo, cũng là lúc anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Laura. Anh sững sờ nghe ông kể lại mọi chuyện. Massimo đau khổ gục ngã khi biết rằng anh có thể đã mãi mãi mất đi người con gái mình yêu. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Tuy đoạn kết hơi hụt hẫng, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một bộ phim rất đáng xem. Với dàn diễn viên xinh đẹp, nhạc phim cuốn hút, những phân cảnh tình cảm không hề thô tục, mà cho người xem cảm nhận được cả sắc và tình trong đó. Ý kiến của bạn về bộ phim như nào? Bình luận cho mình biết với nhé!